Thầy chào các em Hôm nay thầy trò chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu môn địa lớp 4 Với nội dung bài Thành phố Cần Thơ Và thầy giới thiệu với em bốn bức tranh sau Đây, đây là cầu Cần Thơ Đây là chợ thực phẩm rau quả Đây là bến Ninh Kiều Cần Thơ Và đây là chợ nổi ở Cần Thơ đẹp không các em và sau đây chúng ta sẽ vào bài nha trước khi vào bài thầy có ba câu hỏi như sau câu thứ nhất cho biết thành phố Cần Thơ tiếp giáp với những tỉnh nào câu 2 thành phố Cần Thơ nằm bên con sông nào câu 3 từ thành phố Cần Thơ có thể đi tới các tỉnh khác bằng những loại đường giao thông nào? Các em hãy ghi ba câu hỏi này vào tập trong vòng 3 phút. Sau đó thầy sẽ cung cấp thông tin để các em tìm hiểu và trả lời ba câu hỏi này. Các em hãy biết vào tập đi, thầy đợi các em. sau khi viết xong chúng ta tiếp tục kèm nhé đây là bản đồ nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam thầy đố các em thành phố Cần Thơ nằm ở đâu trên bản đồ này một phút để các em xem tranh và tìm ra thành phố Cần Thơ thì tin rằng đã có rất là nhiều em đã thấy được Cần Thơ nằm ở nơi nào rồi và đây là đáp án bạn nào đã đoán đúng chúng ta bạn nào đã chọn đúng đáp án đề nghị chúng ta tự khen mình một hoàn toàn có tay nào và đây là lượt đồ thành phố Cần Thơ. Dựa vào lượt đồ này, các em hãy xem và trả lời ba câu hỏi vừa rồi của thầy. Nhưng muốn để xem được lượt đồ thì các em phải nhớ rằng chúng ta cần phải xem phần chú giải để chúng ta đọc được bản đồ các em nhé. Chúng ta có thời gian trong vòng 5 phút để trả lời ba câu hỏi trên 5 phút bắt đầu Sau khi trả lời xong, các em hãy so với đáp án của thầy các em nhé đây là phần trả lời câu hỏi câu hỏi 1 thành phố Cần Thơ tiếp giáp với tỉnh nào thì thành phố Cần Thơ tiếp giáp với các tỉnh Đồng Tháp Vĩnh Long Hậu Giang Kiên Giang và An Giang câu hỏi thứ hai thành phố Cần Thơ nằm bên con sông nào đó chính là con sông Hậu Câu 3 Từ thành phố Cần Thơ có thể đi tới các tỉnh khác bằng đường nào? Thứ nhất, đó là đường ô tô. Thứ hai là đường hàng không. Thứ ba là đường thủy. Bạn nào làm đúng thì hãy tự thưởng mình bằng một tràng pháo tay lần nữa nè các em. thì giới thiệu các em đây đây là con hình ảnh của con sông Hậu và đây là cầu Cần Thơ đẹp không nào rất là đẹp thành phố Cần Thơ nằm bên con sông Hậu với vị trí ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long Cần Thơ có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu với các nơi khác ở trong nước và thế giới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 và Campuchia trước khi chạy vào Việt Nam rồi đổ ra Biển Đông theo chính cửa sông. Cũng chính vì vậy mà nó có tên là sông Cửu Long, tức là chính con rồng cùng đổ ra biển đó các em. Vì vậy, qua bài giảng này nếu có ai hỏi các em sông Cửu Long là gì thì các em có thể trả lời là sông Cửu Long, còn gọi là sông Mê Công và nó có chính nó có chín nhánh sông đổ ra biển giống như chính con rồng nên gọi là sông Cửu Long các nhé và thành phố Cần Thơ nằm ở đâu nằm bên sông Hậu và thành phố Cần Thơ có điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu với các nơi khác và trong nước và thế giới vì nó là nơi giao lưu rất có biển sông lớn thuận tiện cho việc tàu bè qua lại chuyển đổi hàng hóa thấy các em chúng ta có ba câu hỏi sau để cùng nhau tìm hiểu tiếp đó là câu thứ nhất tìm dẫn chứng cho thấy thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế câu 2 vì sao thành phố Cần Thơ là trung tâm văn hóa của đồng bằng sông Cửu Long? Câu 3. Những điều kiện nào để Cần Thơ là trung tâm du lịch? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu và trả lời các em nhé. Thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế. Như các em thấy cái hình. Hình thứ nhất là cảng Cần Thơ. Hai, bốc giác chuyển hàng hóa trên cảng. Và việc vận chuyển như vậy thì đó sẽ giao lưu hàng hóa ở nhiều nơi khác nhau nó sẽ giúp cho nền kinh tế phát triển và là nơi tiếp nhận các hàng nông sản thủy sản của cả đạo vùng đồng bằng sông cửu long ở đây có từ nông sản nông sản là gì là những sản phẩm hoặc bán thành phẩm của ngành sản xuất hàng hóa thông qua gây trồng và phát triển của cây trồng còn thủy sản là gì thủy sản là một thuật ngữ chỉ chung về những nguồn lợi sản vật đem lại cho người từ môi trường nước và được con người khai thác nuôi trồng thu hoạch sử dụng làm thực phẩm nguyên liệu hoặc bày bán trên thị trường thì gọi là thủy sản và đọc thành phố Cần Thơ còn là nơi các mặt hàng nông sản, thủy sản đi các nơi khác ở trong nước và thế giới. Với hai yếu tố này thì thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế. Vì sao nói thành phố Cần Thơ là trung tâm văn hóa? Vì có trường đại học Cần Thơ và các trường cao đẳng khác và có cả trung tâm dạy nghề đã và đang góp phần đào tạo cho đồng bằng nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật, nhiều lao động có chuyên môn giỏi. Với hai yếu tố này thì thành phố Cần Thơ được mệnh danh là trung tâm văn hóa. Và các em thấy không, hình ảnh thứ nhất là nhà máy sản xuất máy nông nghiệp, hình ảnh thứ hai là nhà máy sản xuất phân bón, hình ảnh thứ ba là viện nghiên cứu giống lúa Cần Thơ. Và với những hình ảnh này với những công việc này thì thành phố Cần Thơ là trung tâm khoa học vì là nơi sản xuất máy nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu, là nơi có viện nghiên cứu lúa tạo ra nhiều giống lúa mới cho đồng bằng sông Cửu Long. Những công việc nơi đây như thế đó nên thành phố Cần Thơ trở thành là trung tâm khoa học. Điều kiện để thành phố Cần Thơ là trung tâm du lịch điều kiện nào thứ nhất là có các khu vườn với nhiều loại trái cây vùng nhiệt đới đây các em thấy hình ảnh đẹp không nào là người ta trồng trái cây chúng ta đi vào chúng ta vừa tham quan vừa được thưởng thức những trái ngon trái ngọt ở nơi đây và có các chợ nổi trên sông và chợ rau đây là chợ nổi ở Cần Thơ và có cần có cầu Cần Thơ rất đẹp có vườn Cò Bằng Lăng và Bến Ninh Kiều với những bức tranh thật đẹp nếu các em một ngày nào đó các em được gia đình dẫn tới nơi đây với một không khí thật là thoáng mát một tình đón chào nồng nhiệt của người dân ở đây các em thấy thật là vui và thật là hạnh phúc và thầy cũng giới thiệu luôn cho các em biết đây đây là chợ nổi Cần Thơ và những cái cây xào này để làm gì những cây xào này là người ta dùng để treo những thứ cần bán lên đó vì ở sông nước rất rộng lớn không thể ai rao được vì rao sẽ không ai nghe cho nên họ chỉ treo những vật đó và khi những thuyền bè khác những thứ nhìn vào thuyền bè của mình treo những thứ mà họ cần mua thì họ sẽ trèo tới gần và họ trao đổi hoặc mua bán và cái cây này nó là cây tầm vong còn gọi là cây xào nhưng ở đây có một cái tên rất là dễ thương nữa đó là cây bẹo cây bẹo để các em và thành phố Cần Thơ có chợ nổi Cần Thơ. Chợ nổi là gì? Là một loại hình chợ thường xuất hiện tại vùng sông nước, được coi là tuyến giao thông chính, nơi cả người bán và người mua đều dùng ghe thuyền làm phương tiện vận tải và di chuyển. Địa điểm có chợ nổi thường ở các vùng sông, không rộng quá và cũng không hẹp quá. Vì sao không rộng quá và cũng không hẹp quá, các em biết không? Vì rộng quá là nguy hiểm vì nó gió lợi còn hẹp quá thì chúng ta sẽ dướng víu vào nhau sẽ không có thể hội tụ đông đúc được và khúc sông phải tương đối rộng không cạn quá và cũng không sâu quá nếu sâu quá thì rất là nguy hiểm nếu hai yếu tố xảy ra thì rất là xuồng bè rất là nguy hiểm khi neo đậu đó là điểm đặc biệt của chợ nổi Cần Thơ và các em biết không không phải là họ bán lúc nào cũng bán đâu nha sáng sớm tất cả các thuyền bè đều tụ tập lại bán và sau đó bán hàng hóa họ sẽ về nhà về trở lại vị trí của mình chứ không phải như cái chợ của thành ở chậu trong nước thành phố của chúng ta là bán từ sáng tới chiều đâu các chúng ta tìm hiểu bài tiếp nhé và đây là thành phố Cần Thơ chợ thực phẩm ra quả đẹp không nào cái này chụp vào buổi tối rất là đẹp các em ơi ở nơi đây rất là đẹp nếu có dịp nào các em cùng gia đình hãy đến đây và tham quan nhé và đây là những rau quả những trái cây thơm ngọt của đồng của thành phố Cần Thơ thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học quan trọng. Bởi đây là nơi tiếp nhận nhiều mặt hàng, nông sản, thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long để chế biến và xuất khẩu. Có các trường đại học cao đẳng, trung tâm văn hóa, nơi sản xuất máy nông nghiệp, thuốc trừ sâu và có nhiều khu du lịch nổi tiếng như chợ nổi, bến Ninh Kiều, vân vân. và đây là bài học của chúng ta. Thành phố Cần Thơ nằm bên sông Hậu, ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ có vị trí địa lý thuận lợi, Cần Thơ đã trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học quan trọng. Đây là nơi tiếp nhận nhiều mặt hàng nông sản, thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long để chế biến và xuất khẩu. Và với bài học hôm nay thì thầy có bài tập như sau. Dựa vào nội dung bài, hãy nêu dẫn chứng thể hiện thành phố Cần Thơ là Trung tâm 1 Trung tâm kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long 2. Trung tâm văn hóa khoa học của đồng bằng sông Cửu Long Các hai em hãy làm vào tập nhé Tiết học đã hết Thầy chào các em chúc các em học tốt và làm bài tốt hẹn gặp các em ở những bài sau những phần nào các em chưa hiểu các em hãy mở lại và xem lại bài này để hiểu sâu hơn các em nhé thầy chào các một lần nữa thầy chào các em